quay trở lại với channel của mình và trong cái video của ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ làm video với các bạn à, về cái thông tin uh, live stream thì mình sẽ chuyển sang cái kênh uh, gam game uh, gaming game news các bạn có thể là qua cái uh, follow qua cái channel ga gaming game news này của mình để theo dõi được những video live stream do cái vấn đề về kỹ thuật thì bên cái channel game new này của mình đang có một trục chặt một chút à, về cái vấn đề live stream nó đang bị à, bị hạn chế cho nên là mình không thể live stream được mình chỉ up được những video lên cái channel game new này mà thôi còn cái kênh channel ga game gaming game new này ấy thì mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ live stream ở đây thường ấy thì mình sẽ cố gắng livestream ờ, một ngày một tí được chưa ở trên cái kênh channel bên này còn cái kênh channel bên này ấy, thì mình sẽ up video lên được chưa up video lên những video ngắn gọn uh, chia sẻ được chưa đó là thông tin cho các bạn các bạn nhớ follow ở cái kênh ờ, gam gam gaming game new này nhá được chưa khi các bạn vào trong channel này các bạn vào trong cái phần uh, phần kênh nổi bật này thì các bạn sẽ thấy thì bạn sẽ thấy cái kênh cái kênh đây này vào ờ, trong cái kênh game new này các bạn hoặc là các bạn có thể thấy ở dưới này này có cái kênh ừ, gaming game new hoặc là game gaming game new ở bên bên bên cái, cái kênh khác của tôi này đó nữa có thể qua cái kênh này và các bạn follow cái kênh này mình sẽ livestream ở trên cái kênh này nhá được ok các bạn nhá đó bạn nhớ đăng ký và um, uh, follow qua cái kênh channel này nhá kênh channel gaming game new này ok cảm ơn các bạn và bye bye các bạn nhé bye